Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình trên đường hội nhập tuần này của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây khi nguồn cung bất động sản đất nền tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khan hiếm, giá cả đắt đỏ, thì giới đầu tư bất động sản bắt đầu cho một cuộc chuyển dịch mới ra các tỉnh thành vùng ven, trong đó có tỉnh Bình Phước. Nổi lên như một điểm sáng về tốc độ phát triển hạ tầng công nghiệp của tỉnh Bình Phước, huyện Chân Thành đang được giới chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là khu đô thị công nghiệp phát triển. Khi sở hữu tới 6 khu công nghiệp đang hoạt động, thị trường bất động sản theo đó cũng trở nên sôi động thời gian qua. Trong đó, dự án Phúc Hưng Golden được xem như một điểm sáng bởi từ đây cư dân có thể di chuyển đến trung tâm hành chính, trạm y tế, chợ và các dịch vụ tiện ích khu công nghiệp của Chân Thành chỉ vỏn vẹn 10 phút làm ở bên xây dựng thì mình à, cũng thấy ở đây là một cái à, dự án à, rất là tiềm năng so với những nơi khác vì mình cũng mình cũng tìm hiểu về bên chủ đầu tư thì cũng là một chủ đầu tư uy tín ở đây cho nên là mình quyết định là mình chọn mua hai lô nền và bên chỗ chủ đầu tư cũng có hỗ trợ ngân hàng nữa Phúc Hưng Golden được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 41 hecta, mức độ xây dựng khoảng 47,53%, 52,47% còn lại là đất công cộng, phục vụ cư dân như trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, trung tâm y tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, Phúc Hưng Golden chú trọng đến không gian sống xanh, sạch, gần gũi với thiên nhiên, khi Hòa Cát Rút đầu tư công viên nước kết hợp cây xanh Phoenix Park với tổng diện tích gần 20.000 m2 mang đến những phút giây thư giãn thật sự cho cư dân sinh sống tại đây. Quan trọng hơn, pháp lý của dự án cũng được các chuyên gia đánh giá cao về tính minh bạch. Đây là một dự án đầy đủ những cái à, pháp lý à, rồi à, cơ hội đầu tư cho khách hàng sắp tới với một cái lượng di, di cư làn sóng di cư của bất động sản công nghiệp dời về khu vực trên Thành, Bình Phước thì à, đây là một dự án tâm điểm có thể đón đầu được những cái làn sóng này. Sau ờ, cái giai đoạn là Covid vừa rồi là như một cái cái cái cái cái, cái sự nén của cái cái ờ, cái thị trường cái độ nén của của thị trường thì đây là cái giai đoạn các nhà đầu tư bắt đầu uh, bung cái cái cái nguồn uh, tiền của mình để đi tìm kiếm những cái uh, sản phẩm đầu tư mà có khả năng sinh lời cao thì uh, dự án Phú Hưng Golden ngay cái uh, thị trấn Chân Thành là vị trí chiến lược nhất để cho các nhà đầu tư họ tin tưởng về để họ đầu tư trong cái giai đoạn này. Với tổng số 2.357 sản phẩm có diện tích dao động từ 56 đến 90 m2 với mức giá chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng một m2, khu đô thị Phúc Hương Golden phù hợp với mọi đối tượng khách hàng mua đầu tư hay để ở. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng phát triển địa ốc đất xanh Bình Phước làm chủ đầu tư, công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Trân Thành là đơn vị phát triển dự án.